Mến chào mọi người đã đến với kênh Trà Đại Vlog 85 Hôm nay à, mình đang ở Sài Gòn Và mình à, qua uống quán qua uống cà phê nha mọi người Quán này là quán Riêng Vay Ở đường à, Kim Sơn nha mọi người Khu dân cư Kim Sơn đó quán à, nhìn rất là đẹp luôn à, sang trọng luôn nha mọi người Bây giờ mình à, sẽ đi vô bên trong và mình à, quay sẵn hôm nay có hát cho nhau nghe đó mọi người mình sẽ quay cho mọi người xem nha bây giờ mình đi vô bên trong mình sẽ mua ly nước mọi người nhớ theo dõi cho đến hết video nha mọi người và đừng quên đăng like nhấn chuông để ủng hộ mình nhé bây giờ mua nước rồi mình à, sẽ đi kiếm chỗ ngồi nha khách ở đây quá là đông luôn mình à, cùng thưởng thức à, bài hát nha mọi người nếu thấy hay đừng quên nắng nắng like nắng chuông nha mọi người quảng rất là đẹp nhìn rất là sang trọng luôn mọi người ơi quên đây đâu đâu mây là mây ngoài trời cũng người chợt xa đôi đi xa xa một đàn cây tàn khô đôi tình muôn đồng bay như mùa đông còn ấm vì còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm tin chân tình và xin mời mọi người cùng So

tình yêu như cánh chim trời một bay theo gió mãi trôi mãe với mọi người một sáng tác của Vũ Cát Tường đã không được mang tên tên tôi sẽ là ở khu à, trang cư Kim Sơn à, nhân viên ở đây phục vụ cũng khá là à, nước uống thì à, đã đãi phải trang nha mọi người nếu ai có lên đây thì hãy ghé